Vài năm trước, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là một công việc ổn định tại một công ty có tiếng tăm và được trả lương đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên, đến 2 năm gần đây do dịch bệnh, công việc công sở đã không còn phù hợp. Vậy cách phù hợp để gia tăng thu nhập hiện nay là gì? Câu trả lời chính là làm việc online tại nhà. Trong video tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách lập blog cá nhân hiệu quả nhất. Nếu bạn băn khoăn muốn hiểu rõ về blog hoặc lợi ích của blog, bạn có thể tìm hiểu ở bài viết hoặc video tại trang web của chúng tôi. Nhắc đến việc tạo blog, bạn sẽ thường nghĩ rằng đó là trang cá nhân của mình nên mình có quyền đăng bài tùy vào sở thích cá nhân. Tuy nhiên, tôi sẽ không đề cập đến việc đó, mà sẽ hướng dẫn bạn cách biết cách lập blog cá nhân để kiếm tiền. Mục đích của bạn chính là gia tăng thu nhập nên bạn cần phải lên ý tưởng cho bài viết của mình, làm thế nào để đem lại giá trị nhiều nhất cho người đọc độc giả thực sự không quan tâm bạn nghĩ như thế nào mà họ chỉ quan tâm nó mang lại điều gì cho bản thân họ ngoài ra bạn còn phải nghĩ cách marketing cho trang blog của mình thay vì đơn thuần hiểu cách lập blog cá nhân đơn giản vì càng nhiều người biết đến blog cá nhân của bạn thì cơ hội kiếm tiền sẽ càng lớn tiếp theo bạn cần chọn một chủ đề bạn đam mê khi xây dựng blog của riêng mình đó có thể là về bóng đá mua sắm hoặc về các kiến thức thú vị Xác định đâu sẽ là chủ đề xuyên suốt trên trang của bạn sẽ giúp bạn kiểm soát tốt nội dung cũng như có khả năng tiếp cận đến nhiều đối tượng tiềm năng nhất có thể. Sau khi xác định được chủ đề lớn bao trùm blog cá nhân của bạn thì nhiệm vụ tiếp theo cần phải đào sâu hơn chính là xác định thị trường ngách. Bởi một thị trường quá rộng và quá chung chung, bạn sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ lớn và có nhiều năm trên thị trường, thị trường ngách sẽ giúp bạn tránh việc cá lớn nuốt cá bé và may mắn hơn bạn có thể phát triển lớn mạnh ở thị trường ngách. Sau khi thực hiện các điều trên, bạn cần đặt ra lộ trình làm blog. Bạn có thể trả lời một số câu hỏi để lập lộ trình như mục tiêu của bạn là gì, khách hàng tiềm năng như thế nào, danh sách các bài viết nên được sắp xếp như thế nào, tần suất đăng bài như thế nào, ngày giờ ra sao, hình ảnh bạn cần sử dụng như thế nào thiết kế tông màu nhìn như thế nào. Còn nếu bạn muốn rút ngắn thời gian thành công với một chi phí đầu tư hợp lý thì hãy tham khảo dịch vụ thiết kế blog cá nhân chuyên nghiệp của kiến tạo khởi nghiệp trẻ nhé.